Chào anh em, clip này Tấn sẽ hướng dẫn tới anh em quy trình làm cái và làm con trong đánh liêng à, Rất nhiều anh em à, chưa hiểu cái quy trình này, Tấn sẽ hướng dẫn chi tiết hơn Anh em à, theo dõi clip của Tấn nhé Cách đánh liêng Cách đánh liêng hiệu quả Đánh liêng nhé Đánh liêng thì mình sẽ để chế độ là 68 Đó Để chế độ 68 ừ. Vuốt lên 68 Nó có sáu tám này đó anh em để đây này ví dụ bây giờ mình làm cái mình làm cái này máy nó báo một thì mình sẽ bỏ đi một mình sẽ bỏ đi một nó có rất nhiều cách mình bỏ đi một lá đấy mình chia bài này một hai ba bốn bài của mình lớn nhất bài mình là 6 điểm 8 điểm chắc chắn là lớn nhất tiếp theo quy trình ờ, thứ hai ví dụ bây giờ mình không được bỏ lá thì như thế nào ví dụ mình được bỏ lá thì như vậy ví dụ mình được bỏ lá thì máy nó báo hai thì mình bỏ đi hai lá hoặc là ví dụ người ta kênh người ta xào bài mình để lên máy nó báo một thì mình bỏ đi một lá mình chia đấy là quy trình thứ nhất còn quy trình thứ hai nếu mà không được bỏ lá thì anh em sẽ cài sang chế độ báo tụ lớn lớn nhất và lớn nhì hiện tại là Tấn đang để cho anh em là chế độ 68 là báo bỏ lá đây 68 là anh em báo bỏ lá đúng không anh em chuyển về chuyển về số 6 số 6 tức là báo lớn nhất và lớn nhì báo lớn nhất lớn nhì để làm gì để anh em biết tụ nào lớn 43 canh bài này đấy nó canh bài cái phát là nó chuyển về nó báo cái chỗ này là nó báo về số 1 và số 2 bài mình lớn nhất mình chia 1 2 đánh bao nhiêu nhà cũng được cái máy này đánh hết tụ được nó đánh liêng thì thường thường 5 7 nhà bài mình 8 điểm à, đây là quy trình làm cái quy trình làm cái một là mình để mình báo tụ lớn lớn nhỏ để mình biết mình biết để mình theo theo bài thôi còn à, ví dụ bây giờ mình làm con trong cái trường hợp làm con thì nó như xảy ra như này để anh em hiểu này lại quay về số 68 lại quay về số 68 nhé này ví dụ bây giờ đi bốn nhà như này 1 2 3 4 bốn nhà ví dụ nhà này làm cái đi đúng không mình người ta để bài đây cho mình bốc người ta để ra đây cũng được người ta để ra đây thì mình cầm mình canh bài này mình cầm mình canh bài như thế này đấy nó báo một mình để bài ra đây đúng không nó báo một thì nhà này chia đánh nhẽ nguyên lý của nó là bỏ một lá đi thì bài nhà này lớn nhất nhưng bây giờ máy nó báo một mình người ta không biết để bỏ mình canh bài mà thì mình sẽ đệm thêm vào đây một lá nữa thì cái lá này nó sẽ vào đây và lá một là lá bỏ đây còn bài lớn nhất là bài này đó chia thử này bài lớn nhất bài này đó 8 điểm này đó, đây là nguyên tắc chơi nguyên tắc bỏ lá ví dụ mình không cần làm cái mình chỉ cần ờ, đếm từ cái số người phía trước mình thôi ví dụ bây giờ số người phía trước của mình này 3 số người 1 2 3 đánh nhé 3 thì đánh bỏ 3 lá đi thì chia về nhà này nhưng bây giờ 3 thì bỏ mình đi bỏ 1 2 lấy 3 3 trừ đi hai người phía trước là còn hai tức là mình bỏ một lá xuống là hai lá này chia vào đây còn lá lá này sẽ về mình đó bài của mình sẽ lớn bài mình 9 điểm luôn là 9 hơn hơn nhà này luôn này đó mình sẽ lấy cái số máy báo trừ đi cho số người phía trước mình ra cây bỏ lá ví dụ máy nó báo 5 mà trước mình có hai người thì mình sẽ lấy 5 trừ đi cho hai còn 3 tức là bỏ đi ba lá đó đấy là nguyên tắc chơi của cái uh, máy đánh bài khi mình không làm cái mình làm con mình vẫn có thể chiến thắng thì anh em nhanh tay sở hữu con máy này ngay lập tức thì có thể là kết bạn Zalo của Tấn Phạm uh, mọi chi tiết thì uh, xin uh, gặp lại anh em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em